Vâng, à, xin chào mừng toàn thể quý vị à, khách hàng đã tiếp tục quay trở lại với kênh bán hàng của ô tô kênh trên YouTube cũng như là trên fanpage. Hôm nay thì à, ô tô kênh trân trọng giới thiệu đến quý vị khách hàng một cái sản phẩm mới mà ô tô kênh mới mua về. Đó là chiếc Toyota Innova sản xuất năm 2016 bản E máy xăng 2.0. Chiếc xe này sản xuất năm 2016 Ờ, mới order được có 95.000 à, km thôi à, ô tô Grand cam kết là xe không hề có đâm đụng hay là ngập nước xe cũng đã à, chạy qua dịch vụ thương quyền nhưng mà chỉ là dịch vụ thương quyền à, tư nhân một chủ chạy từ đầu cho nên là toàn bộ xe cũng đã được chủ xe giữ rất là kỹ rất là tốt toàn bộ dàn đồng dàn taxi vẫn còn rất là đẹp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 với à, màu bạc khá là đẹp đây là cái màu à, rất là thông dụng của dòng à, Toyota Innova nói đến dòng xe Nhật thì Innova là một cái dòng xe có thể nói là chạy rất là thông dụng ở thị trường Việt Nam bởi cái tính tiện dụng tính tiết kiệm xăng cũng như là tính mạnh mẽ của chiếc xe toàn bộ thân vỏ dàn đồng và chassis vẫn còn rất là đẹp Sơn vẫn còn à, zin à, trên 80% bốn bánh xe đều được à, trang bị mâm đúc 5 chấu kép rất là đẹp rất là chắc chắn và đều được trang bị phanh ABS rất là an toàn đây là cụm bánh trước ở bên phụ đây quý vị đấy quý vị có thể thấy là mâm xe dạng mâm đúc 5 chấu kép rất là đẹp vỏ xe cũng còn khá là mới toàn bộ các cái chi tiết ờ, ở trong hộp dè này quý vị không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay là rách nát cả đây là phần đầu xe này với ờ, dạng đèn pha halogen đèn gầm đèn sương mù bám đường khá là tốt đấy cũng đã được độ rất là đẹp xe mua được ờ, của một chủ nhân ở Đà Nẵng giữ xe khá là kỹ toàn bộ phần ca lăng của nó này đèn pha ở bên à, tài còn rất là trong đèn gầm đây các cái à, đèn đã được à, ốp mạ chrome nhìn rất là sáng xe tất cả vẫn là zin theo xe đấy còn đây là cụm bánh trước ở bên tài này chắc cũng không cần phải nói quá nhiều bốn bánh xe đều được trang bị thắng ABS phanh ABS cực kỳ là an toàn vò xe này còn khá là mới với chiếc xe này thì cam kết là không hề có đâm đụng hay là ngập nước chỉ chạy dịch vụ thương quyền mà thôi kính chiếu hậu cũng đã được tích hợp các cái đèn sinh nhan rất là dễ dàng thuận tiện ở phần lườn xe này các cái đường gân chỉ các đường khớp nối quý vị có thấy là còn rất là thẳng khớp khít và liền mạch tay nắm cánh cửa đã được mạ chrome rất là đẹp đấy toàn bộ à, cánh cửa trước ở bên à, tải đã keo chỉ doang cao su vẫn còn đầy đủ và zin không hề mất à, mất một cái phân đoạn nào cả sơn của cánh cửa cũng vẫn là sơn zin rất là đẹp quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy đây cái phần bên dưới đây cái phần mà thường xuyên tiếp xúc với nước quý vị thấy là vẫn còn rất là đẹp các cái à, nút bấm này, tay nắm cánh cửa này tất cả vẫn còn hoạt động à, rất là nhẹ nhàng phần tắp bi của nó hệ thống bản lề quay cận cảnh à, cho quý vị thấy còn rất là đẹp vô lăng bốn chấu trang bị hệ thống trợ lực có bọc một cái lớp vành da bên ngoài cầm rất là chắc tay bệ lên xuống này đây chuột khóa này. vẫn còn đầy đủ tem nhãn ở trên cánh cửa của chiếc xe rất là rõ ràng ghế cũng đã được à, bọc ra lại rất là đẹp vô lăng à, bốn chấu trang bị hệ thống điện lực toàn bộ à, phần tắp lồ của nó quý vị thấy các cái tấm nhựa cũng rất là săn hệ thống điều hòa hai chiều hai dàn lạnh độc lập làm lạnh sâu làm cho cái khoang nội thất mát rất là nhanh hộp số sàn 5 cấp ra vào số thì nói ờ, cực kỳ là nhẹ nhàng đấy quý vị thấy vẫn còn rất là rõ số phải nói là chủ xe giữ xe khá là kỹ chúng ta cùng xem à, bảng đồng hồ này toàn bộ các cái đèn à, tín hiệu cảnh báo trên à, bảng đồng hồ vẫn còn hoạt động đầy đủ hiệu quả đấy như bảng đồng hồ mới order được có hơn 95.000 km thôi các cái nút lấy nguồn này vẫn còn hoạt động rất là tốt đấy cụm à, số thắng tay này vẫn còn à, rất là ăn toàn bộ à, phần đầu xe quý vị thấy vô lăng túi khí trên vô lăng rất là thuận tiện cho quý khách khi vận hành chiếc xe này chúng ta cùng xem cái bánh cụm bánh sau bên tài đây vì thấy là rất là đẹp toàn bộ các cái chi tiết trong ờ, hộc dè này hệ thống bù lốp này các cái tấm nhựa không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả đấy cù lốp mà quý vị thấy không vẫn còn rất là rõ còn các cái lớp uh, cạnh của nó này rất là thẳng còn đây là cánh cửa sau này cánh cửa sau bên tải đó đấy quay cho quý vị thấy phần tắp bi cũng rất là đẹp keo chỉ giòn cao su tất cả vẫn là zin theo xe các cái uh, sơn của cánh cửa vẫn là sơn zin tắp bì của vị này thông bản lề rất là chắc chắn đây là cái hàng ghế thứ hai này các cái khoang nội thất của nó phải nói rất là rộng đấy toàn bộ phần uh, tắp lô của nó quý vị thấy khá là đơn giản các cái tấm nhựa vẫn rất là sần vị trí ngồi trong khoang nội thất cực kỳ là rộng rãi chính vì vậy đây là dòng xe mà được à, sử dụng rất là nhiều ở thị trường của Việt Nam đây là cái dàn lạnh ở trên à, trần xe này tất cả vẫn còn hoạt động rất là tốt đấy các cái đèn tiện ích trần cũng là bọc uh, trần nỉ bọc một cái lớp à, ni lông để bảo vệ rất là đẹp không hề có cái hiện tượng gì là xù lông hay là rách nát cả đây hàng ghế thứ ba này quý vị thấy là vị trí ngồi nó rất là thoải mái rộng rãi chính vì vậy mà dòng xe này đây là dòng xe quả là được sử dụng rất là nhiều dùng để à, chạy dịch vụ cũng như là chạy xe gia đình bậc lên xuống hệ thống chốt khóa dây beo đấy vẫn còn tem nhãn vẫn còn là zin theo xe đấy cột chốt khóa khung cửa rất là thẳng tôi đã cam kết là xe không hề có cấn đụng hay là ngập nước chỉ à, chạy dịch vụ thương quyền một chủ từ đầu một chủ chạy cùng đèn hậu này tất cả đã được bọc một cái à, vành inox rất là đẹp cảm biến lùi toàn bộ cảm biến vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả rất là dễ dàng cho chúng ta lùi xe đây các cái đèn ta cùng à, xem à, phần cốp xe này với dạng cốp mà lên trên đến đặc thù của dòng Innova mà toàn bộ dòng cao su keo trì phần cốp xe này, các cái tấm nhựa rất là đẹp đấy vẫn còn rất là rõ các cái dấu đình tán cái dấu uh, bấm trì của hãng sản xuất này bản lề của cốp xe không hề có dấu hiệu gì là gì xét cả các cái cây chống thủy lực vẫn có hoạt động rất là tốt đấy các cái à, dấu đình tán á, điều đó chứng tỏ là xe không hề có đâm đụng xe vẫn còn zin keo chỉ của cốp xe này vẫn là zin theo xe nhé các cái à, tấm nhựa của cốp xe cũng vậy không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay là rách nát cả đây trang bị uh, các cái uh, hệ thống theo xe như con đội để chúng ta có thể thay thế cái bánh dự phòng các cái tấm nhựa rất là đẹp hàng ghế thứ hai hàng ghế thứ ba toàn bộ uh, da ghế thì cũng đã được bọc lại cho nên là còn cực kỳ đẹp đây là cụm đèn hậu ở bên à, phụ đây với dạng đèn dọc cả bên lùi còn đây là gầm xe đấy quý vị với bánh dự phòng ở bên ờ, phía dưới gầm xe toàn bộ các cái đầu rô tin hệ thống giảm sóc rất là chắc chắn không hề có cái dấu hiệu gì là hàn nứt cả Đấy, quay cận cảnh cho quý vị thấy rất là sáng xe mới sản xuất năm 2016 mà đây là dòng xe thông dụng của Toyota bán ra rất là nhiều ở thị trường của Việt Nam cụm bánh à, xe sau ở bên à, phụ này chắc cũng à, không cần phải nói quá nhiều quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy rõ chỉ với giá là 418 triệu đồng giá trên đã bao gồm phí rút hồ sơ nhưng chưa có bao gồm phí vận chuyển cho khách hàng khách hàng quan tâm hãy nhanh tay nhấc máy gọi chúng tôi 0983 457763 hoặc 085 884499 để ưu tiên được giá tốt nhất nhé cánh cửa bên à, cánh cửa sau bên phụ này quý vị đấy phần à, tắp bì của nó này các cái tấm nhựa tấm thảm rất là đẹp không hề có cái dấu hiệu gì là bong chóc hay mài mòn cả toàn bộ à, hệ thống bản lề bật lên xuống chốt khóa cột khung cửa cực kỳ là thẳng cánh cửa trước bên phụ cũng vậy quay canh cảnh và chi tiết cho quý vị thấy rõ ô tô kiên hành luôn luôn quay chi tiết những vị trí mà ảnh hưởng đến chất lượng của xe giúp cho quý khách có thể có cái nhìn tổng quan về chiếc xe mình cần mua 418 triệu đồng quá hợp lý cho một chiếc xe mang thương hiệu Toyota của Nhật Bản Innova sản xuất năm 2016 8 chỗ cực kỳ là rộng rãi tiết kiệm xăng và mạnh mẽ chúng ta cùng ờ, nhìn lại cái phần đầu xe phần ờ, tắp ờ, lô của nó hai túi khí vẫn hoạt động rất là hiệu quả nha. ấy dàn ghế ghế phụ ghế tài xế các cái hộc để đồ tất cả vẫn còn hoạt động rất là tốt đầy đủ không có cái hiện tượng gì là lỏng lẻo cả bánh trước ở bên phụ đây quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rất là đẹp dòng Toyota là cái dòng à, Toyota Innova là cái dòng xe mà được ờ, sử dụng rất là nhiều ở thị trường Việt Nam bởi cái tính thông dụng tính bền bỉ của của chiếc xe rộng rãi nữa và tiết kiệm nữa chúng ta cùng à, đi tìm hiểu phần máy của dòng xe này nhé đây là phần máy của chiếc xe này quý vị <clears throat> máy xe Innova máy xăng 2.0 cực kỳ là mạnh mẽ và cũng à, tiết kiệm nhiên liệu quý vị thấy là toàn bộ phần máy xe rất là đẹp với dạng à, động cơ xăng VVTi y kép phanh ABS này phần à, cốp xe này quý vị nắp của cabo chứ đấy, là đồng giật cái uh, sắt chi đấy keo chỉ đấy này tem nhãn này cảnh báo về hệ thống uh, ờ, giàn lạnh đó rất là dày keo chỉ vẫn còn zin theo xe không hề có ờ, sự mất mắt một phân đoạn nào đâu rất là đẹp chúng ta cùng xem lại toàn bộ khoang máy của nó này phần bắt bèo này các cái dàn đồng này cực kỳ là sáng máy vẫn còn zin chưa hạ à, hạ đất một ngày nào cả VVTi toàn bộ phần máy xe quý vị thấy cũng rất là đẹp dòng à, VVTi kép 4 xi lăng à, thẳng hàng 16 van DOHC cho cái công suất tối đa là 102 mã lực và 5.600 vòng trên phút phải nói là xe cực kỳ là mạnh phải và cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu nữa toàn bộ phần máy xe quý vị thấy là không hề có hiện tượng gì là đổ dầu nhớt cả rất là sạch sẽ khô ráo máy xe chưa hề một lần à, hạ đất đâu vẫn là máy zin đó đây vẫn còn các cái dấu niêm phong này vẫn còn máy màu của hãng sản xuất ở trên các cái con ốc của máy xe này thành dàn đầu xe này, cực kỳ đẹp và chúng ta cùng trải nghiệm chiếc xe này ở cung đường nội ô thành phố Rạch Giá xem chiếc xe vận hành như thế nào nhé Đấy quý vị thấy là xe chạy rất là bốc rất là mạnh đầm xe xe à, vô lăng trang bị hệ thống trợ lực cho nên là đánh lái rất là nhẹ nhàng thoải mái vô lăng có à, tay cầm cho nên cho nên là rất là chắc tay thì à, qua những à, khúc cua thì đánh lái cũng khá là nhẹ nhàng khi chạy trên đường trường thì cảm giác xe rất là an toàn đầm xe xe khá là rộng phụ tùng của dòng xe này thì quý vị cũng đã biết rồi rất là nhiều ở thị trường của Việt Nam chúng ta có thể tìm kiếm ở bất kỳ ở ờ, nơi nào giá trị của các cái ờ, phụ kiện của theo, theo xe thì khá là đơn giản rẻ, rẻ không không quá mắc chi phí uh, sử dụng chiếc xe cũng khá là hợp lý chính vì vậy mà đây là dòng xe được sử dụng rất là nhiều để uh, chạy dịch vụ chạy taxi thế thì uh, vừa rồi quý khách đã xem chi tiết của chiếc uh, Toyota Innova sản xuất năm 2016 8 chỗ số sàn hy vọng là qua cái video clip thì cũng giúp cho quý khách có một cái nhìn tổng quan một cái nhìn chi tiết về chiếc xe mình cần mua quý khách à, quan tâm hãy nhanh may hãy nhanh tay nhấc máy gọi chúng tôi qua hai số điện thoại 0983 457763 hoặc 085 88 để ưu tiên được giá tốt nhất nhé chiếc xe này hiện nay ô tô Kinh Anh đang chào giá với là với giá bán là 418 triệu đồng giá trên đã bao gồm phí rút hồ sơ nhưng chưa gồm phí vận chuyển cho khách hàng trên toàn quốc Trân trọng cảm ơn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.